Chào mọi người Hôm nay mình sẽ làm video ăn đĩa mì trộn siêu to và khổng lồ Xin mời mọi người thưởng thức cùng mình nhé rất cay mọi người ạ đây là vị ớt Hàn Quốc nên là mọi người biết rồi đấy ớt Hàn Quốc rất là cay うん。